Mến chào quý anh chị đến với kênh Phúc To Be. Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà có diện tích là 4 x 6 một trệt một lầu, nằm ngay ngã tư ga, có giá bán là 1 tỷ 3. Từ ngã tư ga chúng ta chạy vào đường à, dòng sông xanh khoảng 300 m là tới à, vị trí của ngôi nhà. Còn thẳng hướng này là về 200 m là chúng ta sẽ ra chợ Cầu Đồng Ngôi nhà một trệt một lầu, diện tích 4 x 6, giá là 1 tỷ 3. Mặt tiền đường là 8m, thuận tiện cho quý anh chị có thể buôn bán hoặc là cho thuê. Nếu quý anh chị quan tâm thì có liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình nha. Nhà thì nằm à, cách ngã tư ga khoảng 3 đến 400 m và cách chợ Cầu Đồng khoảng 200 m. Xung quanh có rất nhiều tiện ích. Chúng ta có thể mua ngôi nhà này cho thuê hoặc là để ở Trước nhà là đường 8m, xung quanh dân cư rất là đông Chúng ta có thể ờ, buôn bán tập hóa hay kinh doanh Kế bên nhà chúng ta là quán ờ, hủ tiếu cô ba và quán cà phê Quý anh chị nếu mua nhà này thì sáng mơ dậy không cần phải lo ăn sáng hay là cà phê Vì sát bên nhà đã có quán cà phê và đồ ăn sáng Và bây giờ chúng ta sẽ làm một vòng lên trên lầu Cầu thang thì được đúc bằng đá hoa cương Tay vịn thì bằng gỗ và sắt và đây là phòng ngủ ở ờ, trên lầu rất là rộng nha quý anh chị phòng ngủ thì có diện tích ngang là 4m và chiều dài là 5m tổng diện tích là 20m vuông và bây giờ chúng ta sẽ đứng trên lan can nhìn xuống đường xá rất là ok xung quanh dân cư rất là đông đúc trước nhà thì ờ, đang làm cống cải tạo mặt kinh lại cảm ơn quý anh chị đã xem hết video